Xin chào 500 anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp Thầy nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng siêu phẩm để chơi ờ, bộ môn sóc đĩa bịp nhé Sóc đĩa bịp thì chắc chắn là anh em đã biết nhiều về dòng bát rồi đúng không ạ Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng bát được mang tên là bát tàng hình khiển không tang nhé anh em à, Tại sao lại nói nó là dòng bát tàng hình khiển Vì ngoài những uh, uh, bát tàng hình thì anh em nào mà chưa biết đấy Thì uh, nó đã được làm một cái cam cam rất nhỏ ở trong bát có thể soi giúp anh em biết được uh, bộ vị chẵn lẻ đúng không ạ khi úp bát mình sóc cái mình có thể biết chẵn biết lẻ đúng không ạ với những cái dòng bát tự động thì ờ, anh em có thể biết được luôn kết quả anh em sóc cái xong nó sẽ hiện ra trên màn đây là một bộ màn kết nối với máy này đấy, nó sẽ hiện ra trên màn anh em nhìn mình sóc cái này đấy, khi sóc cái thì nó sẽ hiện ra luôn trên màn nhưng mà những con bát khiển như thế này nó sẽ cần thêm một bộ khiển nữa một bộ khiển này khi anh em bấm khiển thì nó mới hiện trên màn đó anh em nhìn này hiện bộ vị của mình là gì Đấy. tại sao lại mình cần thêm bộ khiển như thế này và những con bát tàng hình khiển như thế này nó khác gì những con bát tự động thì à, nó sẽ có thêm một cái ưu điểm nữa đó là giúp anh em tiết kiệm pin anh em ạ à, khi chơi cuộc chơi kéo dài đúng không ạ chơi sóc đĩa mình cần cái thời lượng pin với những con bát tự động xưa thì nó sẽ không đảm bảo cho anh em uh, cho cuộc chơi kéo dài nó chỉ đủ để anh em sử dụng trong khoảng, khoảng 2 tiếng thôi đấy mình chơi quá lên là mình lại phải đánh xanh chín rồi mà anh em đã biết đấy đánh xanh chín thì khó thắng lắm đúng không ạ thì uh, con bát tự động à, bát khiển này con bát tàng hình khiển này nó đã khắc phục được cái nhược điểm của con uh, bát tự động đó chính là kéo dài thời lượng pin thì nó có thể chơi được tầm 4 tiếng đấy. mỗi lần úp bát mở bát này mình tính số lần bấm khiển thì nó khoảng được uh, à, 3 đến 400 lần bấm khiển nhé đấy. mỗi lần bấm khiển như thế này thì à, với ba bốn trăm lần như thế đảm bảo anh em luôn là anh em có thể chiến thắng à, tất cả mọi cuộc chơi sóc đĩa rồi Đấy, chỉ cần anh em đưa được những chiếc bát này vào thôi cho anh em xem mẫu bát này bát hoàn toàn là không tang nhé anh em có thể kiểm tra thoải mái ngâm nước kho lửa đây là những con bát chống lửa rất đặc biệt anh em có thể hoàn toàn à, yên tâm về vấn đề chống lửa chống nước của nó đây là mẫu long phương này hoặc là một mẫu bát này là mẫu mẫu này là mẫu hải dương anh em nhìn này anh em có thể đặt theo mẫu bát gì cũng được bát trắng này bát hoa bát sứ bát cổ nói chung là tất cả các mẫu bát thì anh em đều có thể à, đặt theo yêu cầu anh em à, nếu mà mẫu bát của anh em không có anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé thì à, nếu mà bên mình không có cái mẫu bát anh em yêu cầu thì anh em có thể mang hai con bát xanh chín lên đây mình sẽ chế thành một mình sẽ làm thành một cái con bát hình cho anh em đấy đảm bảo giống y hệt mẫu chuẩn xác 100% Đấy. em có gì thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp vào hotline 0834 6633 hoặc là 0844 17 từ cái 9 nha này bát thì không có gì phải che chác rồi sóc cái này báo xa khoảng cách 15 20 m anh em thích báo từ Bắc và Nam hoặc là uh, khoảng cách xa thì cứ liên hệ trực mình trực tiếp bên mình có những cái bộ khoách bộ báo ra cho anh em nói chung là anh em không phải lo vấn đề khoảng cách em ờ, cứ test bát ok còn cách báo cách phím cách ký hiệu à, cách phím cho nhau như thế nào thì ờ, đến đây mình sẽ hướng dẫn anh em đây anh em nhìn này. bấm khiển gọi lại hình ảnh được nhé Đấy, anh em chỉ việc bấm khiển này sóc cái bấm khiển gọi lại hình ảnh đó, dồn vị chồng vị đè vị đều có thể chơi được đó. tiếng này là tiếng lẻ ba đen này đó, anh em nhìn thấy không chuẩn xác 100% luôn đó dồn cũng thế thôi ba đen đó cho anh em xem ba đen tiếp đó mở cho anh em ba xanh một đen rất chuẩn xác đúng không ạ đơn giản như thế thôi cách chơi con bát này chỉ việc đưa bát vào bấm khiển sóc cái thế là xong kín cho nhau nữa thì à, đấy anh em muốn thử hàng thì có thể mang à, đĩa vị đi mình sẽ mang bát ra này và anh em lên cơ sở bên mình bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình và hai là bến xe miền đông thì anh em gần cơ sở nào thì có thể lên trực tiếp cơ sở đó đấy. mình nhân viên nhà mình sẽ tiếp đón anh em 24 trên 24 đấy, anh em cứ điện hai số hotline này nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và nếu yêu thích con bát này thì anh em có thể cho mình một like một đăng ký kênh nhé xin chào anh em